ở cái que cảm biến này á, nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga như ở bếp bên phải này thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây nè thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của bếp bên ờ, phải này từ hai trăm rưỡi lên 300 độ để cho ta kéo dài được cái thời gian thêm một tí nhưng nó cũng sẽ khóa ga thì để khắc phục cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 khi gắn thì đối với cái bếp mà có cái nút ờ, rang ở đây cái nút 3 giây này nè thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này còn bếp mà không có cái nút 3 giây thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt ở phía bên hộp pin này thì khi sử dụng các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái để bật cái tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi